Thank you. जो सा như là trên dòng đang bay bay như nhà mọc cao cao vút trời và những con tàu lưu sáng chung khơi tôi lại mơ trên thái bình và những tiếng cười ngày đêm dài dở tiếng em thơ ngân ngay từ tuôn đời tôi yêu tôi say vì đã cho ta khôn lớn tình mình dòng máu là ác mộng ta mình cùng chung tay ta say để đất nước tôi hôm nay hôm nay như gian tiếng dòng ra cây nước và tôi lại mơ trên thái bình dương như tàu ấn tôi là ban hùng ca và mãi ngân văn ngân văn ngân xa tàu ấn